matae kalili sang oh sapang yeah. sun to à ya to lơ bang o ya nhân khoe xiên 爹娘哎。 អូនអានបែងជាងជាងពេល Bye. semuanya. yên rằng xem chỉ à, gì rằng thế nhà dập y lời ทินหงาจากปี cho thô sai hùng gói khâu bùn chiều chơi Tá Oh. Oh. 一边呐，哎。 cho mincho kaliri chiều tu ô la hình dung tốt chin nhau tin hùng à cho chiều lơ biến nó hiện ra

ประมาณมหา natin 点赞哎！ thì con tô à, thiên dân hey oh yeah so sang tía gian thinh to xin kinh nè 拜拜。 mau nhớ ô sang là Yes, oh.